là thứ đúng không phải là thứ đầu okay. Dạ, one tonight. Dạ, dạ, dạ. thích chuyện nước non qua đây mình tính chuyện nước non ok ok đây ca sĩ thái ca sĩ thái em biết em em đâu là cọ không bao giờ không em không nhậu cái gì chống quân chống quân yeah